Nhắc đến những điểm đến tâm linh, chắc hẳn trong mỗi người chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Hà Nội. Nơi đây không chỉ biết đến là trung tâm chính trị của đất nước, mà còn là trung tâm Phật giáo của cả nước. Đến với Hà Nội, du khách sẽ được khám phá rất nhiều ngôi chùa cổ, đền cổ, có niên đại hàng ngàn năm tuổi. Một trong số đó phải kể đến, đền Quan Thánh, ngôi đền lịch sử ngàn năm tuổi. Theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Đền quán thánh thờ huyền thiên chấn vũ, là một trong bốn vị thần, được lập đền thờ để chấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa, tức Thăng Long từ chấn Bốn ngôi đền đó là, đền Bạch Mã chấn giữ phía đông kinh thành, đền Voi Phục chấn giữ phía tây kinh thành, đền Kim Liên, chấn giữ phía nam kinh thành, đền Quán Thánh chấn giữ phía bắc kinh thành. Đền Quán Thánh nằm bên cạnh Hồ Tây, cùng với chùa Kim Liên và chùa Trấn Quốc, tạo nên sự hài hòa trong kiến trúc cảnh quan, và trong văn hóa tín ngưỡng đối với cả khu vực phía tây bắc của Hà Nội đền được xây dựng vào đầu thời nhà Lý, từng trải qua nhiều đợt trùng tu, năm đinh tị niên hiệu vĩnh trị thứ hai, tức đời vua Lê Hy Tông, trịnh tạc ủy, cho con là trịnh căn, chủ trì việc xuất khố, để di tạo trấn vũ quán, và phó tượng thánh trấn vũ. Vị quan trực tiếp chỉ huy đúc tượng, thánh huyền thiên trấn vũ, là vũ công trấn, ông cho đúc tượng huyền thiên trấn vũ bằng đồng hun, thay cho phó tượng bằng gỗ trước đó, Năm cảnh thịnh thứ hai, 1794, đời vua Quang Toản, viên đô đốc Tây Sơn là Lê Văn Ngữ cho đúc chiếc khánh đồng lớn. Theo truyền thuyết, Trấn Vũ vốn là một vị thần, trong hệ thần đạo giáo Trung Quốc, sau khi du nhập vào nước ta, hình tượng Trấn Vũ đã được Việt hóa, và trở thành vị thần trấn giữ phương Bắc, trong thăng long từ Trấn, đồng thời được chuyển hóa thành vị thần chống lụt, và trị thủy, thậm chí, Trấn Vũ còn được phong thành Phật, do vậy, Hình thức tạo tượng chấn vũ ở nước ta, cũng ít nhiều mang tính hỗn dung, để thích nghi với tâm thức tín ngưỡng, dân gian của người Việt. Theo đó, về cơ bản, tượng đã được đúc theo thành tích, mặc áo bào đen, trong hình hài đạo sĩ và trở thành một tác phẩm nghệ thuật, có giá trị độc đáo, như một trường hợp cá biệt. Trong dòng chảy nghệ thuật tạo tượng Việt Nam, giai đoạn thế kỷ 17-18. Tương truyền, đền có từ đời Lý Thái Tổ, 1010 đến 1028, Vũ Tam Lang, ghi trong quân kiến trúc cổ Việt Nam, đền được khởi dựng năm 1012. Theo Vũ Tam Lang thì đền được di rời về phía Nam Hồ Tây, trong đợt mở rộng Hoàng Thành Thăng Long, năm 1474, của vua Lê Thành Tông, nhưng diện mạo được tu sửa vào năm 1838, đời vua Minh Mạng. Các bộ phận kiến trúc đền, sau khi trùng tu bao gồm tam quan, sân, ba lớp nhà tiền tế, trung tế, hậu cung, các mảng chạm khắc trên gỗ, có giá trị nghệ thuật cao, bố cục không gian thoáng và hài hòa. Hồ Tây phía trước mặt tiền tạo nên bầu không khí mát mẻ quanh năm, tượng huyền thiên chấn vũ, được đúc bằng đồng đen, vào khoảng gần cuối thế kỷ 17. Các tư liệu thành văn tại di tích như tấm biển đồng, đề chân vũ quán, do vua thiệu trị ngự đề, đúc năm thiệu trị thứ hai, quán chấn vũ nằm ở phía bắc của thành Thăng Long, là để chấn giữ phương bắc, tượng cao 3,47 m, chu vi 8 m, nặng ước khoảng 4 tấn, tọa trên tảng đá cẩm thạch cao 1,2 m. Tượng chấn vũ đền quan thánh, được cấu thành từ ba khối riêng biệt, tượng đúc bằng đồng, bệ trên chất liệu đá, bệ dưới xây gạch, ốp đá,